Ờ, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay em lại à, hát một uh, ca khúc mới của ca sĩ lô Bảo Bình Em hát vào cái dòng một của mình luôn nhé. uh, ờ, Ca khúc uh, rất là mới Có cái này bỏ lỡ một người Mà dừng hãy nghe mọi người mỗi nghe nhé. Thì mọi người cảm thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ cho em nhé Cảm ơn rất là nhiều Cũng đã lâu rồi mình không thấy nhau em giờ sao hạnh phúc đắm say không nào bên anh thì mưa bên em có nắng chưa bao nhiêu dư thừa chôn sâu kỷ niệm xưa ra như lúc này người ước bên anh từ đầu gục ngã bình yên trong anh đến lạ yêu em thật nhiều nhưng anh gặp phải đắng cay bao điều gió rét từng cơn cô đơn giết anh chặt nợ biết không em đoạn đường mà ta qua nhiều lúc vô tâm đôi khi anh vội vã đã làm em phải buồn đã làm em phải đau anh đi cùng chẳng cần biết bên em sai hoặc đúng và tìm đâu thấy hãy phúc cho riêng mình giống như em cô gái anh thương yêu à, vâng mọi người đang nghe à, ca khúc của lớp một người của ca sĩ lộ bình cảm ơn uh, mọi người đã lắng nghe xin mời rất là nhiều Giá như lúc này người ở bên anh Thừa đầu thuốc ngã bình yên trong anh đến lạ Yêu em thật nhiều nhưng anh gặp phải đắng cay bao điều gió rét từng cơn cô đơn giết anh chặt nước biết không em đoạn đường mà ta qua nhiều lúc vô tâm đôi khi anh vội vã đã làm em phải buồn đã làm em phải đau biết bên em sai hoặc đúng và tìm đâu thấy hạnh phúc cho riêng mình giống như em cô gái anh từng yêu biết không em đoạn đường mà ta qua nhiều lúc vô tâm đôi khi anh vội vã đã làm em phải buồn đã làm em phải đau anh xin lỗi em sợ nói đâu tại anh đây, sao em không dắt anh đi cùng chẳng cần biết bên em sai hoặc đúng và tìm đâu thấy hạnh phúc cho riêng mình giống như em cô gái anh thương yêu